sao ờ, mày đi vô gì sc <laughs> hả ồn hơn xe ta luôn á <laughs> ồn vậy xe ta cũng bị hợp cứ lên bô là hợp à ờ nhưng mà tại vì còn muốn về viên á nên là cũng không đi ờ, map lại chi mất công đây là video ghi lại mình và người bạn đi dạo phố lần cuối trước khi Sài Gòn bước vào giãn cách toàn xã hội trong vòng 15 ngày. Mời anh em theo dõi. Đi lên uh, phố đi bộ một vòng rồi về. ướt bò hả hay ướt gì adventure à con nó lật thơ rồi luôn máy boxer ca đó là ờ, dễ bị kích động bởi cái tiếng căng ga lắm <laughs> ờ, nghe căng ga chạy luôn trời ơi chính cái đèn đỏ <laughs> vậy nó mới bựa tại nó vàng vàng đã đỏ hộp xe thôi dán luôn e ờ đi kế xe quỷ này nó ồn mà không nghe được xe mình luôn á à, đi kế xe mày tao không nghe được xe tao luôn trong khi tao đã nghĩ xe tao ồn lắm rồi. dã man thiệt <laughs> <laughs> giờ vẫn đổ ra đứng mà đi cái bo này nó lớn quá đẹp ít này 150 con có mà đi cái bo còn giữ hơn mình á đi cái nó không nghe được gì khác không nghe được xe mình luôn cổng nè chạy uh, à, ta nói xe mày chạy nhanh tao tưởng có lớn sợ quá <laughs>